đó, nói chung là rất là nhiều kiểu thì hôm nay á là video đầu tiên mình chia sẻ đến cô chú á, là bánh kẹp tặng ong giòn và xốp thì à, nguyên liệu của mình gồm có là bột gạo bột năng đường bột mì nước cốt dừa trứng và nước lọc tiếp theo là mình chia sẻ đến cô chú chi tiết từng à, à cũng như từng loại bột và cũng như là mình đã à, căng ra xong để cho cô chú dễ làm nha thì à, ở đây đó là bột gạo mình đã cân ra là 100g bột gạo bột gạo lọc đó cô chú rồi bột năng á, bột năng á, là mình có là 350g bột năng thì mình cũng là đã cân ra sẵn rồi nha và đường cát á, là 250g đường cát bột mì á, thì mình có là 150g bột mì 150g bột mì nha mình dùng 4 quả trứng và 500ml nước cốt dừa đó tiếp theo là mình sẽ thực hiện món bánh kẹp tàng ong này nha mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi nha trước tiên là mình dùng bốn quả trứng để mình à, lấy trứng ra nha thì ở đây là mình có bốn quả trứng mình dùng à, trứng vịt hoặc là trứng gà cũng được nha quý cô chú à, trứng này thì à, lòng đỏ lòng trắng mình đều lấy hết lấy hết luôn nha cô chú rồi như vậy là mình được bốn quả trứng nha cô chú thì đây là à, trứng là mình đã lấy ra xong và tiếp theo là mình phải đánh cho nó tan cái bốn quả trứng này ra nha rồi mình đánh tan bốn quả trứng này ra xong tiếp theo là mình cho đường cát vào thì à, mình cho 250g đường cát nha cô chú đó mình cho 250g đường cát mình đánh cho tan cái lượng đường này ra nha cô chú rồi mình à, đã à, đánh tan đường với trứng và tiếp theo là mình à, sẽ chọn bột nha tiếp theo là mình chọn bột thì mình chọn hỗn hợp bột năng và bột mì chung vào trứng trước đó thì mình chọn là 350g bột năng cộng với lại 150g bột mì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 mình trộn cho nó đều ra cho nó, nó nó tan ra nha cô chú mình trộn cho nó thật là tan cái bột năng này nè với bột mì cho nó tan vào trứng nha cho nó tan ra đó mình trộn cho nó tan ra nè cho nó mịn lại thì à, món bánh kẹp này cũng rất là nhiều cách làm nha cô chú thì đây là cái video đầu tiên mà mình chia sẻ đến cô chú là làm bánh kẹp giòn nha đặc biệt giòn và xốp à, mình nướng bằng à, khuôn à, gan sắt nướng bằng than nha nướng theo kiểu xưa đó cô chú đó rồi nó tan ra rồi nè đó một nó đã tan ra rồi xong rồi ha tiếp theo đó là mình à, chọn bột gạo thì cô chú ở đây thấy mình à, có cái bột gạo mình để riêng ra thông thường đó là mình xay cái bột gạo này nè mình chọn chung vào đây cũng vẫn được nha nhưng hôm nay mình không xay bột gạo này mình à, chọn riêng với nước cốt dừa nha thì nước cốt dừa là mình dùng là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 Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rồi bột gạo á, mình chọn với nước cốt dừa nó tan mịn ra nè cô chú đó nó tan mịn ra nè ha tiếp theo là mình cho vào trong ờ, trứng bột mì và bột năng nha đó mình cho hết vào đây rồi mình quậy lên nè mình quậy cho nó tan cái à, bọt ra nha cho nó lỏng ra nha đó mình quậy cho nó lỏng ra với à, cách chọn này thì à, đặc biệt là cái bột rất là mịn và tan đều luôn nó không có bị dính lại mình quậy cho bột cho nó tan thật là tan ra nha cô chú đó mình quậy cho nó thật là tan ra rồi như vậy là bột mình đã à, quậy tan ra mịn rồi đó cô chú cho nó hơi lỏng nha hơi lỏng một tí hơi lỏng một tí như mình nè đó như vậy là mình à, xài à, nước cốt dừa là 500ml à, là nó vừa bọt luôn nè vừa với cái lượng mà mình à, bọt với nước cốt dừa là vừa mình đổ bánh luôn mình không cần phải dùng nước nếu như cái bọt này còn khô nè thì cô chú có thể dùng thêm một ít nước nữa vẫn được nha còn nếu mà dừa thì thôi mình không cần phải dùng nước nha rồi như vậy là mình đã à, chọn bột xong và tiếp theo là mình à, nướng bánh nha thì à, mình sẽ chia sẻ cho đến cô chú là cách để mình nướng bánh bằng than và đặc biệt là mình nướng bằng cái khuôn gan sắt này nha làm sao cái bánh được vàng đẹp ngon để cô chú có thể bán được hoặc là nếu như quý cô chú anh chị và các bạn với video cảm thấy hay nha. và hữu ích quý cô, cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi like nha. và chia sẻ cho nhiều người cùng xem cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn trước khi nướng á, mình cần phải là để cho cái khuôn cho thật nóng và mình cho dầu vào trong khuôn cho thật là nhiều để à, cho nó thấm à, lượng dầu vào khuôn nha cô chú thì nó sẽ à, không dính bánh thì hôm nay mình làm video này để mình chia sẻ đến cô chú là cách để nướng bánh kẹp tầng ong bằng cái khuôn gan sắt này nha rồi khuôn bây giờ đã đã nóng lên và mình đã làm sạch khuôn rồi tiếp theo là mình đổ bọt nha cô chú thì mình đổ bọt á, là mình đổ nó có hai bề là mình để đổ bọt là có cái à, bề dưới là có xung quanh gì ngoài nha đó mình à, cho bọt vào thì mình cho một giá nha một giá lên vào và khuôn nè đó khi mà cô chú cho vào thì nghe xèo nha cô chú như vậy cái khuôn nó mới nóng nha đó cô chú cho vào thì cô chú à, đậy nắp lại đó để lên đó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 cảm ơn quý cô chú anh chị và khi mình bạn. À, đổ bánh à, cô chú thì à, những cái bánh đầu tiên thì mình bỏ nha mình không sử dụng và đây là cái bánh mà mình mới vừa nướng xong và cũng là cái bánh đầu tiên thì mình bỏ mình không sử dụng nha và mình chỉ có sử dụng mấy cái sau thôi đó cái màu bánh cũng rất là đẹp nha mình bỏ nha cái này thì cái đầu tiên thì mình bỏ mình tạm thời mình không sử dụng và những cái sau thì mình nướng để mình sử dụng nha do cái khuôn nó mới đó cô chú rồi mình à, đổ bọt vào trong cái à, khuôn để mình nướng với cái bánh tiếp theo nha đó mình cho một giá bọt và mình cho vào khuôn đó mình cán ra cho nó đều nha cô chú đó mình cán ra cho nó đều cho nó chảy cái bọt ra cho nó đều nè như vậy cái bánh nó mới đẹp nha đó cán ra cho nó đều rồi mình để cái à, nắp phía trên xuống hồi nãy là một cái bánh đầu tiên là mình à, không sử dụng nha cô chú thì à, mình bỏ cái bánh này đi và mình à, lấy cái bánh thứ hai ra nha thì cô chú nướng càng càng khuôn nướng càng lâu chừng nào thì cái bánh nó càng ngon chừng nấy nha cô chú thì mình sẽ lấy cái bánh thứ hai ra tuy rằng cái khuôn này nó không có chống dính nhưng mà nó cho cái bánh màu rất là đẹp nha cô chú màu rất là đẹp và mình dễ lấy bánh nữa đó cái bánh nó không dính khuôn luôn thì à, đây là sản phẩm đầu tiên mà mình mới vừa lấy ra nha đó cái màu bánh rất là ngon luôn nè màu vàng rồi mình nướng cái à, tiếp theo nha cô chú thì à, cách pha bột của mình là bánh kẹp giòn nha mình cho bột vào khuôn để mình nướng cái tiếp theo mình đổ bột cho nó đều nha cô chú cho cái bánh nó đẹp nha cô chú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 thì video này là mình à, chia sẻ đến à, quý cô chú là cách à, cũng như là cách lựa lựa chọn khuôn nè rồi cách vệ sinh khuôn làm sao để cho cái khuôn nó nóng rồi mình pha bột và mình làm ra ờ, món bánh kẹp tàng ong này thì hôm nay là mình chia sẻ đến cô chú là cách pha bột rồi cách làm món bánh kẹp tàng ong này cũng rất là dễ nha thì hiện tại trong khuôn mình đó là cái bánh cũng đã chín rồi thì nếu như cô chú thích ăn vàng thì cô chú nướng cho cái bánh nó vàng ha cô chú ha đó mình nướng cái bánh cho nó vàng thì mình ăn nó được thơm đó mình nướng cũng rất là nhiều bánh và đặc biệt á, cái à, cái bánh này á, là mình mình làm á, với công thức là bánh kẹp giòn nha giòn nhưng mà cái bánh nó không à, không bị cứng nè cái bánh nó không bị cứng và khi mình mình à, mình ăn nó có cái độ xốp khi mình ăn có cái độ xốp nha cô chú thì à, mình đổ bột vô thêm để mình làm cái tiếp theo nha thì đây là cái cách pha bột và làm bánh gạch đàn ông cũng rất là đơn giản à, mình nghiêng lại cho cái à, bánh cho nó nó đều đó và mình đẩy nắp lại ha rồi đây là cái à, sản phẩm mà mình mới vừa lấy ra là bánh kẹp tàng ong nha thì bánh kẹp tàng ong này là loại bánh kẹp giòn giòn và xốp chứ không phải là giòn và cứng nha cô chú đó cái màu rất là đẹp nha cái màu rất là đẹp luôn đó thì hôm nay là mình chia sẻ đến cô chú là à, bánh kẹp đàn ông giòn rất là ngon đó thì, thì mình bẻ ra một cái cho cô chú thấy nha độ giòn nó cỡ nào nha đó nó giòn nè nó giòn và nó phao chứ không phải là nó giòn mà cái cái bánh nó bị cứng nha cô chú đó là cô chú nhìn phía trong nè nó còn phải xốp lên đó nha rất là ngon luôn thì đây là cái cách mà mình làm bánh kẹp tầng ong dùng để bán nè đó như vậy là video mình chia sẻ đến ờ, quý cô chú anh chị và các bạn đến đây là hết nha quý cô chú anh chị hãy ờ, đăng ký kênh chia sẻ và nhấn vô nút chuông để nhận được video mới nha quý cô chú anh chị xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo